đây khỏe cây bốn nhánh đây này không cây chỉ có bốn nhánh đây cây này năm nhánh tỉa có năm nhánh ấy chị, chị đứng lên chị đứng. đây đây năm nhánh đây các bạn vâng, này năm nhánh năm nhánh đây nhưng mà khoai nó tập trung ở ngay phần củ này ngay ngay quanh gốc này đấy, ngay quanh vâng, gốc này đây ờ, đây nhá để chúng tôi bới này vâng đây chúng tôi bới nhá bới này đây còn nói nhiều đây chị chị nhặt ra đây cho em đấy năm củ này 9 củ, 10 củ 11 củ đây, 11 củ này, 12 củ 13 củ đấy. Bới nữa lên ạ à. Bới nữa lên đi Đấy Đấy, đấy. tập trung thế đâu Vâng, đấy, nó tập trung ngay ở phần gốc thôi đấy, 13 củ 13 củ Đấy, đấy Củ tương đối đều 14 củ 14 củ 14 củ Mà củ tương đối đều Như thế này thì chỉ có hai mất củ, ờ, củ giống hai thôi. củ giống thôi hai ừ. củ này là để làm giống cũng không phải bỏ đi đâu cái gì và chỗ này là cân được hết cân được hết mà vâng đấy mà khoai mẫu mã rất đẹp chào mừng các bạn đã đến với kênh phân bón Silic Tân Phát Bắc Giang đã được phát sóng trên trang YouTube cũng như là trang fanpage công ty trách nhiệm hữu hạn Tân Phát Bắc Giang và ngày hôm nay chúng mời các bạn chúng ta đến với một diện tích khoai tây dùng phân bón Silic Tân Phát Bắc Giang trong cái vụ ờ, màu đông của năm 2020 và ngày hôm nay ngày âm lịch là ngày 19 tháng 12 Ờ, năm 2020 và ngày dương lịch hôm nay là ngày 31 31 tháng 1 năm 2021 và trên diện tích ở đây là hai sào rưỡi của nhà bà Lê Thị Tùy ở thôn Vĩnh Thế, xã Đại Xuân, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh. Và hai sào rưỡi này thì nó tương đương với khoảng độ gần 1.000 mét vuông các bạn ạ. À, và với cái khoai tây dùng phân silic này thì sau đây chúng tôi sẽ phỏng vấn chủ ruộng để các bạn được rõ xem là cái với cái khoai tây mà dùng cái phân này thì à, gặp phải những khó khăn gì, những cái thuận lợi gì. À, vâng à, thưa bà Thị Nguyễn ừ, Lê, Lê Thị Thủy ạ. Vâng. vâng mời bà ra đây ạ. À, với cái diện tích à, khoai như này thì mình ứng dụng cho một xào là bao nhiêu ạ? À, em ứng dụng một xào là một túi ạ. Một túi là 5 cân là dòng xào. Vâng. vâng. Vâng. vâng. Tức là phân silic vâng. chỉ nó to lên ạ. À. Vâng. Phân silic là một xào là 5 cân. Vâng ạ. 5 cân. Thế và cái dạ, và cái cái cái ờ, những cái phân khác thì bón thế nào ạ? Dạ, em ờ, sẽ dùng là lúc trồng là một ngày yến lâm nhật và 40 cân lâm lâm tha và ba cân đậm trắng. Đấy là vâng. lúc trồng. Cái con bón thì là em bón một yến ờ, kali và ba cân đậm trắng nữa và một 20 à, cân là cái phân tổng hợp là ừ, NVK là cái loại 16 16 16 là ba thành phần bằng nhau. À ba thành phần bằng nhau. Vâng, thế là em vâng. bón như thế. Vâng. cái con đợt dưới một lần kích lít nữa là, là một lần nữa. Vâng. Thế như vậy mình bón như vậy thì có nhiều quá không? Ờ, ừ, nếu mà theo như là năm nay thì là dự báo thời tiết là à, thời tiết nó sẽ mưa ít thì là sẽ bón ờ, như thế là nhiều nhưng vâng. mà nếu mà thời tiết mà như ờ, cũng có năm thì nó mưa nhiều thì ta có thể rút rút giảm một tí một ít nữa mỗi sơ xào mấy cân chẳng hạn nhưng vâng. cái mức sinh lít của mình là vẫn thế vâng. nhưng mà cái ờ, loại lân đạm là mình dòng ít thôi vâng. và lượng lượng đạm cũng chỉ như thế là bình thường thôi vâng thế là theo thời tiết vâng là tức là bón khoai vâng. là chúng ta phải theo thời tiết vâng. vâng và cái thời tiết năm 2020 này thì có nhiều cái thời tiết rất là bất thuận vâng có nhiều, nhiều cái thời tiết nó rất là bất thuận thế và uh, khi mà cái 30 ờ, và cái mùng 1 Tết của năm 2020 là sấm chớp rồi thì báo hiệu những cái điều nó không được lành và chính vì vậy mà nông nghiệp của Việt Nam năm nay gặp rất nhiều khó khăn và ở đây thì những người nông dân uh, rất là thông minh các bạn ạ những người nông dân ở đây rất là thông minh người ta đã biết trước được những cái, cái, cái điều mà thời tiết bất lợi thì đã tăng cái liều lượng ờ, ừ, phân bón lên để cho nó ờ, tăng sức đề kháng cho cây và để cho nó ờ, hạn chế được những tình trạng bị mất mùa. Vâng. Vâng và à, thứ ba là à, nếu như mà thời tiết thuận lợi thì mỗi một sao mình sẽ giảm đi khoảng bao nhiêu cân ạ? Nếu mà nếu mà thuận lợi nếu mà mưa nhiều thì sẽ giảm đi mỗi một xào là độ 3 cân. 3 cân. còn vâng. Thế còn đạm thì em vẫn đông như thế ạ. Vâng, 3 đến 5 cân ạ. Vâng, đạm vâng. thì vẫn như vậy. Vâng. Thì tổng hợp lại một xào khoai ở đây là à, Đây tổng hợp lại là một xào là 5 cân silic này các bạn nhé 5 cân silic này vâng. Và 6 cân đạm Lúc trồng 3 cân vâng, Và lúc bón 3 cân vâng. Và đơn lâm thao thì là 40 cân vâng. Và phân Việt Nhật thì là 10 cân vâng. Và kali là 10 cân vâng. vâng và, và vâng cái ờ, NPK vâng. là, là 20 cân. Là 20 cân. Đấy tức là tùy theo thời tiết để bón nhưng nếu như mà thời tiết thuận lợi thì chúng ta có thể giảm là từ 5 đến 7 cân trên mỗi loại. Nhưng mà riêng đạm thì vẫn phải giữ nguyên và phân silic vẫn phải giữ nguyên. Vâng. vâng. Thế và xin hỏi là cái túi 300 g này thì mình dùng như nào ạ? Cái túi 300 g này em tưới ạ. Vâng. vâng. Tưới thì hòa ờ, với tỷ lệ nước như nào và vâng. tưới trong giai đoạn nào ạ? Tưới uh, giai đoạn thứ hai đấy ạ nghĩa là thúc vâng, lần hai vâng thúc lần hai vâng thúc lần vâng. hai và đã bà đã pha với tỷ lệ nước thế nào em pha là chẳng hạn mỗi một gói này là nửa pha mình chọn thêm một ít ờ, đạm kali nữa chẳng hạn như thế thôi ừ, cho bao nhiêu lít nước ạ dạ cho bao nhiêu lít nước ạ em cứ hòa ra xô để em tưới đấy <laughs> hòa thật loãng đúng không vâng hòa để vâng. cái là cứ một, mình ước lượng chẳng hạn một nửa sao nó mấy cánh đấy thì em pha thôi vâng. xa ra chứ còn còn cũng không muốn biết là là, là, là nữa em xa ra sông ống gánh ấy nó vâng. cần bà mà vâng. <laughs> vâng. cứ tưới cho đẫm đìa chứ ạ à? không tưới vừa phải thôi ạ tưới vâng. vừa phải gọi là vùng sấm thôi chứ không tưới nhiều lắm vâng vâng thế thì uh, các bạn ờ, cứ dùng uh, dùng một nửa xào mà lượng à tức là một xào một túi yeah. Dạ. đấy một túi này là cho 100 lít để dạ. tưới cho một xào thì nó mới đấm đìa được các bạn ạ đấy và nếu có điều kiện thì các bạn có thể tưới từ uh, ờ, 2 đến 3 túi này à, với một cái ờ, cái 5 cân này các bạn nhé đây với 5 cân này nhé thì và nếu như mà chúng ta không tưới bằng cái phân này thì chúng ta có thể dùng là 10 cân silic này đấy và cộng với cái lượng đạm lân kali à, theo cái à, nếu như là thời tiết tốt và chất đất tốt thì ta giảm cái lượng đạm lân thường dùng đi một nửa. Nói đây đất, đất, à, đất của em đây là đất của loại ba đấy. Vâng. Chứ không phải là đất loại 1, loại 2 Đất loại 1, loại 2 là em rõ rồi vâng. Đất này là đất xấu, à, đất loại đẹp Thưa bà là ở đây quanh đây là người ta không ờ, thấy ờ, cả cái khu đấy, của mình đây là, là không không người ta không trồng đúng không? Vâng. Do cái đất ừ. này là chỗ này là rất khó trồng hả? Vâng, nó nó trũng mà là, khó trồng hả? Vì nó lâu khô. Vâng. Đất đất nó nó rẻ nó lâu Thế nhưng mà mình bây vâng. giờ mình trồng mà dùng phân xịt mà như thế này thì chị có thấy để là yên tâm chưa, đảm bảo vâng chưa? vâng Sang năm cố gắng lại trồng tiếp nhé. Vâng ạ. <laughs> Sang năm em lại cố gắng lại. Bà đã dùng được bao nhiêu năm rồi ạ? Em dùng là được 3 năm rồi ạ. 3 năm. Đều dùng phân xịt kìa ạ. Vâng ạ. Vâng. vâng. Và sau đây chúng tôi phỏng vấn đồng chí ờ, Thủy ạ. Ông mời đồng chí sang bên này ạ. Vâng. Vâng. Ờ. Tôi cứ phỏng vấn đồng chí di chuyển nữa được này cô này. Thôi, được rồi cháu chỉ nói mấy câu thôi được. Nào. Đứng lên cứ đứng đây, đứng đây. Vâng, ờ, thưa đồng chí Thủy. Vâng. À, với tư cách là chủ tịch ừ, hội nông dân của ừ, xã Đại Xuân, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh thì uh, khi mà đến thăm cái ruộng khoai tây dùng phân Zinix của nhà bà Lê Thị Tùy này thì đồng chí cảm nhận thế nào ạ? Dù thì à, diện tích khoai tây thì cũng là thu hoạch sau, lại cũng mở thửa đất cũng không được à, thuận lợi cho lắm. Nhưng mà qua cái cái chăm sóc của chủ à, gia đình khoai cũng như là dùng dụng cái phân bón Zinix cũng như Tân Phát thì cũng là được cho ra cái lượng củ là cũng là tương đối là đẹp và cái um, chất lượng củ của đây cũng đẹp bạn trên này đẹp tốt vâng cô chí có thể cắt một ừ, củ khoai ra để vâng cái này cắt đây vâng, củ cắt rồi càng ngày càng ở trong và đẹp vâng vâng à, thưa ông vượng là ông nhận xét về cái khoai tây dùng phân dinh này thế nào ạ nói chung là tinh thần mà nói thì cái phân xinic này thì bà con họ cũng thấy cái cái cái, cái, cái năng suất so với các phân khác là nó hơn thế chúng tôi là chỉ người thế là hướng thế còn bà con là chủ yếu là vẫn cứ chấp nhận cái thôn Silic này thật ra mà nói thì nói cũng chẳng được nhưng nó đạt được thực tế vâng. thế trong ngoài cũng còn đây bà con bà dòng đây là khu này cũng không phải là cái đất ờ, để mà dòng khoai tây đâu nó là loại ba rồi vâng. Thế nên là cũng phải cố gắng còn cái việc mà phân giải nó là thực tế rồi. Vâng. Cái đất này là đất loại ba nên là, là, là xấu mà rằng nên là năng suất như này là quá đẹp chứ còn bà con là, là chứng thực cái tôn silic chứ còn chúng tôi là chỉ là người để cho để hướng cho bà con làm nhưng còn bà con cơ bản là bà, bà con khoai là căng bóng Đấy. này ừ. đây này nếu già của nó là nó phải nổi như này thì nó là già khoai nữa này Đấy. Vâng. nếu mà nó vẫn còn bóng là khoai chưa già khoai nó phải có có nốt sần như này mới là già đấy kể cả chủ khoai hà nội ta về mà tao cũng bảo cái năm bài đây này vâng. năm dọn non thì chú cũng bảo là khoai như cô chưa già đẹp thì có đẹp cũng chưa già thế nào là già chú bảo nó phải sần lên và nó có hơi hơi có vẹp đấy và tắm nhang nó gọi là già con. Nhưng mà thực, vâng, sự Đấy. ra là đúng Nó phải ngoài 80 con. ngày rồi ra 85 ngày. À, thế Chứ à? còn nếu mà lại 2 tháng rưỡi là 75 ngày thì rất mã rất đẹp nhưng mà khoai nó nhẹ à, khoai và là không già khoai. Vâng. Đấy. Vâng. Vâng ờ, thưa đồng chí Thủy là đồng chí cầm củ khoai có thấy lặng không ạ? nặng tay rồi Nếu mà về lên theo về về kỹ thuật thì nếu củ khoai của nó mà nó gồng như này nó gồng tròn như này chị này thì vâng. là nó ra nhưng nếu củ khoai mình rõ nó to nhưng nó vẫn còn bẹt củ khoai à. thì là nó là non mà nó nhẹ cân đấy à. là lấy là theo theo như là chúng tôi đi học là như thế à. củ khoai nó phải tròn nó phải gồng cao củ khoai như này nhưng mà dày dày củ, dày củ lên gồng còn nếu mà dỡ non mà nó vẫn mã đẹp nó bẹt cái củ khoai nó chỉ bằng từ đây chẳng hạn đến đây thôi vâng thì là nó sẽ chưa già khoai à tôi ta tôi dõi thử đi vào nếu mà khoai gồng như này là dỡ được rồi vâng và cái đất của nó là cái à, cái đất của nó cái cái ria cạnh này nó gồng hết lên chị ạ à tức là cái đất này nó nó đất bên cạnh thì bên cạnh nó gồng lên phải không ạ vâng. chị bới cho em xem một cái xem cái à, cái vâng. đây này nó gồng lên đó là là là nó mới là ấy đấy đấy nó gồng lên này này à đấy Vâng. Đấy, nó gồng lên thế này. Đấy. À đây đây, bới bới thử đi ạ. Đấy. Ừ. nó gồng lên. À nó gồng hai cái luống đầu luống khoai lên. Đấy. Đấy. Vâng. Tôi ở dưới nó đẩy lên chị ạ. Nó à. đẩy đất lên thì à, đất nó... nó sẽ gồng lên. Vâng. vâng rõ nó rất là dã. Vâng. Còn rõ mà đất vẫn chặt thì là khoai nó chưa gồng lên được. Vâng. À. Nó to nó chen đất lên chị À nó đây. Nó chen đất lên. Đây các bạn kiến thức ờ, qua buổi chuyển giao rồi đấy. <laughs> không chuyển giao quay đây thì vâng. chị mới thử chỗ này đi ạ. Tôi không thể bỏ. À, đây đây. đây ờ, chị chị vạch vạch lên để cho nó bà con thấy đây. Đây nhá. Nó nứt này. Đây đồng chí Thủy này. Nó nứt đất lên này. Đấy. Nó gồng khoai lên như này đấy. Đây nhìn à. củ trên này là bé còn củ dưới thật đúng là củ to. Đây. Vâng. Đấy nó gồng hết lên. Đây nó gồng lên này đây này đất đất nó gồng lên như này, này. đây này nó gồng gồng như này, vâng, này nó gồng lên nó gồng lên như này chị vâng thì có nghĩa là khoai đã rơi đã củ to rồi mà đã nhị, mà nhiều củ bao giờ những củ trên này thì mình với mình cứ bảo bé nhưng mà dỡ bên ừ. dưới nó mới là củ to chị đúng rồi dỡ bên dưới nó, nó ra đây này những củ này là nó ra sau vâng nhiều chỗ nó còn nứt nuống đó đấy. nếu mà củ nhiều quá nó nứt đấy nứt đấy nó nứt ra vâng ừ. đúng rồi Mình nhiều mình... người người ta thăm khoai người ta bảo khoai nhà tôi đẹp người ta cứ nhìn người ta biết người ta bảo ừ, đất nó rồng hết lên rồi à thế à một cái cây nó vừa phải chị ạ vâng cái cây nó vừa phải nó không tốt quá mà nó không xấu quá vâng đây thân cây đây các bạn này cây thì như thế này nó vừa vừa vừa tầm cây thôi vừa tầm cây thôi đúng không Vâng. Nhưng mà những nhà mà dùng phân thường thì cái tầm rỡ này thì dây nó thế nào? Nhiều lân quá thì cây nó lại dài. Nhiều à. lân nhiều đạm quá đơn thì lại cây nó dài ra nó rủ xuống tẵng thì nó lại thối à. hoặc là chuột nó rút vâng nhưng mà mình dùng à, nó phải công cân cái hết hàng nếu mà đi bón đi dòng là cân hết thôi chứ không có liệu động vâng là đặt trên cân cân luôn không phải là hiệu động. vâng đấy mà mình dùng sau là mình xúc ao mình xô là mình cứ một luống này là từng nào xô là tôi cứ rắc thôi dùng liều vâng. thuốc là chính xác đấy, phải là cứ xúc theo theo cái xô con đấy vâng. con đấy là cứ một luống này một xô là xô rưỡi là là mình Chỉ ở nhà mình đã biết bao nhiêu xô rồi đấy. vâng cho chuẩn. vào các bao để khái là cứ mang vào đây chỉ năm sáu bao ấy. vâng năm sáu bao nó vừa vừa độ yến hai yến một thôi vâng bê xuống là dọc ở đây có thấy tình trạng chết héo không ạ? Không, tôi không có, không có Không phải vâng. dùng thuốc hả? Không, cái không thuốc bảo vệ thực vật thì dùng như nào ạ? Không dùng. Có nghĩa là cái lần đầu còn khi còn không cả dùng cái cái cái um, ấy đó Có chỗ đấy không cả dùng không muốn loại vào để sới. Không đấy cả dùng sâu đất với lại thối thân đi. Vâng. Đấy, không có dùng thế sau đợt hai bắt đầu mới dùng nhện đỏ mới lại uh, mới lại lại lại cái ờ, gọi là cái lở cổ rẽ đó vâng cái sau về sau này tốt thì chỉ dạ. dùng độc dạ. nhất là cái thối thân bằng chống xương đấy và vâng, cái nhện đổi chỉ một lần thôi vâng. thế còn nếu về sau này chỉ dùng thối thân vâng. thấy vâng. thối thân và chống xương nó chỉ tầm độ khoảng vâng. ba mươi nghìn trở lại một bình thôi chị ạ chứ không bao giờ dùng lại đến bảy tám một bình bao giờ chưa bao giờ dùng cái loại thuốc sâu nặng như thế Vâng. Chẳng hạn như là cả vâng. diện tích như tôi 8 sao tôi chỉ hết độ hơn 200 nghìn sâu thôi. À, vâng. Vâng. Những vâng. cái đợt cỡ trước thì tôi chỉ trồng đến 2 3 lần không ruộng này thì tôi chỉ trồng đến bốn lần vì là nó vâng. phải sau ngày xuân. Vâng. Vâng. Rất vâng. xa với Vâng. Nếu với bên dưới phủ là cao. Vâng. Đấy. Vâng, đã ăn hết cả ra bên ngoài nhỉ? rõ là tinh thì rõ hết cả gất. Vâng. Vâng. Thế là tổng chi phí cho một cái sáo khoai tây này thì mình hết bao nhiêu tiền ạ? tổng chi phí của tôi nếu mà theo như là lân những lân đạm thì tôi có khả năng hết độ 700 700 hoặc 700 rưỡi một xào đấy vậy bảy rưỡi một xào sâu thức bọ là tôi tính cả cộng cả để xài quá những cái khóm như này đấy, xài quá vâng Ờ, tổng ờ, chi phí ờ, cả thuốc sâu thuốc bọ thì hết bao nhiêu đấy và thuốc sâu thuốc bọ là tôi hết bảy tám trăm một sàng bảy tám trăm à? còn là tính cả công cày bừa cả vun kiểu như là vun mình vun máy mình vâng. vun nhờ đây cái củ gọc này các bạn này đây củ gọc này Vâng. thưa anh um, chủ ruộng khoai ạ, là ông xã của ờ, bà Lê Thị Thị ăn Vâng ạ. Ờ, vâng ạ. Vâng thưa thưa ông ông ờ, nhận xét cái về cái mã khoai thế nào? Mà vâng, cái bảo ông này nó thì mới được khoai này, tôi không được đâu, nó phải cả hai vâng. bên. Vâng ạ. Vâng khoai vâng. vàng này được. Vâng thưa ông nhận xét về cái mã khoai thế nào ạ? Mã khoai vàng đẹp này. Vâng ông có phấn khởi khi mà được dụng khoai này không ạ? Vâng. Đây, đây, đây củ khoai rất là to Củ này ông đoán là bao nhiêu luôn? Mấy lạng? năm sáu lạng gì đấy Vâng, sáu lạng sáu lạng đấy, củ gộc to thật định nhỉ Vâng, đây, rất là đẹp Vâng Vâng. Anh Đoan ơi, mời anh ra đây đi. Cái khóm này thì ừ, khóm sai thế nhỉ? Sai thế nhỉ? Vâng tại tại tại mình kiếm chưa bao giờ vâng. vâng ờ, thưa ông Đoan ông nhận xét về cái khoai tây ờ, dùng phân silic này nó thế nào ông Đoan phát biểu bụng <laughs> không mình phát biểu theo thực tế thực tế thôi ạ à. nói, nói chung là bà con nông dân ở thôn Vịnh Thế thì về nông nghiệp ấy thì hàng năm ấy là về cái phân silic là cũng rất là quan tâm thì là không những lúa và cây màu đều đưa hiệu quả cho bà con nông dân vâng ừ. là cái củ khoai cái cây khóm sắp tới thì tốt rồi ừ, em ừ. đâu đấy ừ. chỗ nhà em đang cuốc rồi đây đây đấy cây này đang đào ra vâng. ôi rồi ôi củ này củ này củ này bây rồi anh nói củ này chắc phải tám nạng vâng này củ này phải tám nạng đấy đây này các bạn này ôi rồi ôi chết củ khoai lặng Ốc mà chân vào khoai quá Củ khoai lặng như đá các bạn này củ khoai lặng như đá vậy. Hôm nay còn ra đã họ một luống không vâng. này. Ôi, hôm nay nhà có việc. Kêu thế. Đấy, toàn củ gộc đây các bạn này. Ôi dồi tuyệt vời không? Tuyệt vời chưa? Đẹp quá. Vâng. Đấy, phải nói là khoai này là khoai của Đức nhưng mà đây là loại F2 như là dòng Việt Nam lại tốt hơn cả ở Đức đấy <laughs> phải ờ. <laughs> cái phải thế F2 rồi nhưng mà dòng của Việt Nam lại tốt hơn bên Đức ông ông ông, ông thương lái ông khóa mua khoai ông khoái quá ấy. ông thương lái thì không giỏi là <laughs> thương lái nhiều khoai khoai khoai các bạn này đấy khoai cứ lúng đúc đấy nói chung vâng. hàng to củ to à, thật đấy vàng đấy rồi chứ để khóm này tinh toàn to này toàn củ to đây ui trời ơi đẹp quá đây tân ờ, trở về khóc các bạn nhé vâng đây để củ này xem là bao nhiêu mấy nạng củ này là 5 nạng 5 nạng các bạn ạ đấy đây củ này củ này cũng 5 nạng các bạn ạ 5 nạng non hơn một tí thôi vâng, đấy thì chắc có củ 7 8 nạng cả thì lấy đây ba củ này các bạn này ba củ nhìn cân là vào cân cân ba ba củ này vào cân ba vâng. hai cái đầu kia thì lại củ còn tinh củ đại này tẩy ruộng này tẩy sau ấy hai cái đầu trước của tinh tinh và tinh ruộng củ này cái quần tinh ruộng này thì là tinh củ này củ ba vâng đây để xem này xem xem xem nào củ đấy chắc phải sáu lạng củ này bảy lạng vâng củ này bảy lạng đấy và sau đây tôi cắt thử một củ khoai để cho các, ờ, các bác các anh chị nhận xét nhé vâng, anh Đoan đứng ở đây ạ vâng ngày hôm nay thì ờ, rất vinh dự là có đồng chí Thủy là chủ tịch hội nông dân của xã Đại Xuân có đồng chí Đoan là chi hội trưởng hội ờ, nông dân của thôn Vĩnh Thế mời anh Vượng ra đây ạ và có cả chủ khoai ở đây ạ và có um, anh Vượng là nguyên là triệu trưởng hội nông dân của thôn Vĩnh Thế vâng, vâng, vâng. cùng với uh, các bà con là giữ khoai đang tuổi khoai tây của nhà chị à, Tùy ở thôn Vĩnh Thế, xã Đại Xuân, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh. Và để chúng ta chứng kiến xem cái khoai dùng phân silic này củ nó như nào. Thì đây các bạn này. Đây củ khoai đây. Đây ạ. À. vàng mã vàng ươm như mỡ gà các bác này đây vâng các, các bác các anh chị nhận xét như nào ạ khoai dùng cân xinic như nào bác <laughs> vâng bác nhận xét một câu đi ạ à? vâng không vâng, bác cứ nói bà này. phát biểu là vô tư đi vâng cái mẫu bà bà phát biểu vô tư đi vâng mỗi năm mà chưa có phân xinic thì khoai của mình có được như này không ạ không ạ Bây giờ vâng. là dùng ờ, phân ilic này nó silic là silic. Vâng. Silic ạ. Silic. Silic. Vâng, vâng, cái này mổ này nhưng mà lúc nữa lại vàng hơn. Thế. À, tí nữa nó vàng tí nữa lại vàng. Vẫn đấy, trong này nó vâng. khô nó mới vàng hơn. Đây là nó vâng. vẫn còn ẩm nó chưa được vàng như chanh, đúng rồi. như ruối. Đúng rồi. Nó vàng và nó lên cát hơn, tí nữa thì nó sẽ lên cát hơn. Và cái khoai này thì các bác ăn thế nào? có đậm có ngon không ạ? Bở ngon, bở ngon, bở như đó. Bở thơm ngon. Vâng, bở thơm ngon đúng không? Bở như đó luôn. Vâng, đúng rồi mà ăn nó ngọt khoai đặc sản của quế võ đấy vâng và thưa anh chủ buôn khoai thì anh đã đi mua khoai nhiều thì anh so giữa cái khoai mà dùng phân thường với dùng phân silic thì nó như nào phân silic này ăn nó đậm mà ngon mà được cả củ và được cả khoai nhỉ vâng. và củ nó như nào anh? Đó, đậm mà nó bở mà thơm Và củ nó có to hơn củ thường không ạ? To hơn củ thường, giống to hơn các loại phân khác Vâng Thế và anh có thích mua những cái ruộng mà dùng phân silic không? Có em thích uh, mua những cái ruộng mà người ta dùng ờ, sản phẩm Ilic ờ, này ạ. Silic silic ạ. Vâng, silic Tân Phát Bắc Giang Bắc Bản. Và sau đây thì chúng ta ra để xem bà con thu hoạch thế nào. Vâng, mời các bác ra đây ạ. Đây ông này ông mua từ đầu vụ thì em có tấm rau chứ đâu. Vâng thưa bà, bà nhận xét về khoai đây như nào ạ? tôi đi nhặt nhiều chỗ rồi nhưng mà chỗ này là của chị Tùy là đẹp nhất đất loại 3 nhưng mà khoai đẹp đất loại 3 có nghĩa là đất xấu phải không ạ vâng, đất xấu nhất vâng nhưng mà ừ, khoai, khoai to khoai to đẹp vâng khoai này bà đã ăn chưa ạ tôi ở nhà thì ăn rồi ăn vâng. bở mà ngon bở mà ngon à vâng. đây má rất là đẹp rồi các bạn má đẹp vàng đẹp má đẹp vàng mà đây ờ, xung quanh đây thì không ai trồng khoai cả chỉ có mỗi nhà chị tùy trồng thôi vâng. quanh đây chúng người ta không trồng chúng người ta không trồng à vâng. Để bỏ rồi năm nào chị cũng trồng thế à vâng và bà nhận xét là cái đất này thế nào đất mà dùng phân silic xong thì thế nào đất dòng ờ, phân silic ờ, đẹp đất đất đẹp. nó như nào đất đất đất đẹp đất này là đất nó loại ba nhưng mà dòng khoai là nó cũng đẹp thế à vâng, vâng. nếu mà đất loại một thì chắc khoai sẽ còn to vâng. hơn đúng không ạ loại một của chị đẹp lắm

nó mà trũng như này là nếu ở đây chẳng qua là những người ta không trồng sâu xuống vì là bên trên người ta đã trồng hết rồi bên trên đất đây nó kém hơn nói nói về đất ba này đất này ba dòng đất này nó kém hơn là là, là đất ở vé loại một vé loại hai là nó sẽ tốt hơn đây là loại ba đây loại bà loại ba là bà vâng, dòng xung quanh mà không ờ, không ai dùng ừ, trồng được nhưng mà ờ. nhà bà này trồng được sang năm một khi này diện tích lại rộng hơn đấy thì để cái này để khuyến cáo cho cho mọi người dân là ta có cái diện tích ở đây nếu sang năm thích trồng khoai tây là vẫn trồng được à, hỗ trợ bằng phân của mình ờ, nó chung được thì cái ba bà này bà mạnh bà dạn Vâng, ờ, thưa ông Thủy là với tư cách là Chủ tịch Hội Nông dân của xã Đại Xuân, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh Đấy. Vâng. Thì uh, ông có khuyến cáo gì với những người dân ở Đại Xuân ạ? À, thì cũng uh, mong sao thì cũng qua một vụ này thì cái diện, diện tích thì cũng uh, thửa đất trồng khoai cũng không được thuận lợi cho lắm nhưng mà đây có cái kết quả khoai năng suất tương đối là là tốt chất lượng khoai là cũng đẹp Đấy, thì cũng hy vọng trong năm thì bà con thì cũng khác ừ. và cái mở thì thêm mở thêm diện mở rộng thêm diện tích ờ, trồng khoai. Vâng. À, hiện nay thì bà con ở mình là ờ, áp dụng cái phân đưa phân silic Tân Phát vào đây có nhiều không ạ? Nói chung là sử dụng hàng năm cái phân silic cũng được ừ, cũng khoảng thời gian rồi thì năm thì bà con cũng đều áp dụng một tương đối là nhiều. Vâng. À, vâng thưa Đoan là um, Số liệu chính xác phải không Tuấn? Vâng, cái à, số lượng hàng năm mà đưa cái lượng phân xịt vào đây của bà con ứng dụng nhiều không ạ? Nếu mà như ờ, riêng thôn Vịnh Thế chúng tôi thì ờ, nó cũng rơi vào khoảng độ một trứng khoảng độ mỗi một túi này của mình là 5 cân thì nó rơi vào khoảng độ 2 2 đến 3 tấn. 2 3 tấn à? Vâng. Dạ. Và với cái chất đất loại 3 mà được cái củ khoai nó như thế này thì ông đánh giá là theo ông nghĩ thì cái phân silic này nó có nó có góp phần để cải cải tạo lên cái cái cái cái nguồn đất của địa phương không ạ? Nếu mà nói về cái phân silic ấy, thì tôi cũng phỏng vấn một số bà con ấy thì họ cũng đều nói là về cải tạo đất là cái sân phân silic này rất tốt, rất có hiệu quả. Vâng. Thì, ờ, nó đưa lại được ờ, một năng suất cũng như là cây màu như cây lúa cho bà con rất tốt. Vâng. À nó có làm cho cái tơi lới xốp đất không ạ? Có chứ, nó làm cho xốp đất mà. Vâng. Đây. Mình đi cầm cái này nên là nó tơi hết này. Đúng tơi rồi. Tơi tơi hết này. Nó tơi, làm làm cho tơi tốt đất. Tơi tơi như cát luôn này các bạn này. Ở đây ờ, cái cây của nó cứng lắm. Cây nó xốp đất mà nó cây cứng nó nó nó, nó là cây cứng cây cứng hạn chế được sâu bệnh nó cũng làm cho đất xốp mà nó chung là, là... tránh được cái, ờ, cái rẽ bị rễ cái cây cái cây là sinh trưởng là tốt hơn vâng. cây nó cứng cây, cây, cây lúa chứ không nói là cây cây màu vâng vì là nhiều nhà người ta mọi năm người ta cấy người ta thấy nó bị kẹp xong người ta tung cái phân này vào thì nó cây lúa lại lên tốt vâng là cũng nhiều người người ta đánh giá nó như thế bà vâng. con nhân dân người ta đánh giá Vâng, cảm ơn các ông ạ. Ờ, và sau đây thì tôi có thể di chuyển sang cái chỗ này để các bạn nhận xét là cái cái chất đất ở đây như thế nào. Đây. Cái chất đất ở những cái ruộng bên cạnh này thì nó bạc màu như thế này. Đây. Đấy, nó bạc màu bạc bạc phách như thế này. Và nó còn pha cả đất sét nữa. Đấy. Đây nó còn pha cả đất sét nữa. Đấy. Vâng, cầm nắm đất lên ạ. Cầm nắm đất đi Đây thế này mình phải bẻ Cái này phải bẻ Bẻ nó cứng nhá vâng, vâng à, Nó rất cứng Đấy Nó rất cứng Nó có pha cả đất sét nữa các bạn ạ Đấy Cho nên ở đây xung quanh đây thì không có ai trồng khoai cả Đấy Không có ai trồng khoai cả Nhưng mà của mình thì bà con trồng thì đẹp như thế này Và bây giờ thì chúng ta tiến ra để phỏng vấn người dân một chút ạ này cũng không thể bỏ được phân kia bỏ được Vâng thưa chị là chị thấy ờ, cái, cái khoai mà dùng ờ, phân silic này thì tỷ lệ của loại thế nào? Đẹp và ờ, tương đối là đều khoai ạ. Tương đối là đều. À? Vâng. vâng. Củ loại có nhiều không ạ? Không loại mấy ạ. Vâng. Có ai đi xe đạp điện mà vẫn để đèn kia Cân được. Dạ. Cái phần bán được là sẽ nhiều hơn là cái phần loại ra. À loại ra. Nói chung là dòng cái phân vâng. này là tốt cho cây và cứng cây, khỏe cây và đến lúc thu hoạch là cái khoai tương đối là đẹp, đều khoai. Vâng. Ờ, cây tại thời điểm này ờ, vẫn còn xanh tốt. Ừ, ừ. Thì ờ, cái chị thấy là cái cái tỷ lệ sâu bệnh khi mà dùng phân silic thì, thì thế nào? Em thấy là cái tỷ lệ dùng phân silic đấy là cái tỷ lệ sâu bệnh nó sẽ kém đi. Nó giảm đi. Vâng, nó sẽ giảm đi. Và nó cái cây nó khỏe hơn vâng. thì bệnh nó sẽ giảm đi vâng, vâng. đây là sồng ờ, sâu bệnh nó sẽ giảm hơn nhiều là những dùng những cái lân phân khác vâng đây này cây nó cứng cây này mà nó tốt vừa nó sẽ làm cho cái cây khỏe vâng, nó mà nó sẽ cứng cây nó làm cho cây cứng này vâng. cây vừa này mà nó vừa cây chứ nó không bị là vươn cây tốt quá như là dùng chẳng hạn như mình dùng đây là không không lấp ờ, hết luống đúng không như cái cái, cái phân khác là tốt rồi nó che hết luống này vâng đúng rồi thế thì cái em này nó cứ dựng lên thôi vâng em đang nói là cái cây nó khỏe vâng. nó sẽ không bị tốt quá đúng rồi nó sẽ vừa cây nó không bị tốt quá thứ hai cái vâng. lá của nó cái màu cái lá màu của nó sẽ đẹp Ủa, nó, nó, nó, mập, không, nó, nó mập cây nó khỏe lá nó mập cây này vâng, nó mập Đấy. cây nó khỏe lá và nó đương nhiên cái cây nó khỏe thì nó sẽ nó sẽ kháng bệnh được đấy. đấy cây tại thời điểm này đấy đấy đúng thời điểm mà chúng em thu hoạch là cái cây khoai vẫn còn đẹp vẫn đẹp cây như thế này đẹp vẫn tươi khỏe như thế này vâng đấy vẫn như là lúc mà sinh trưởng vâng, trước đúng rồi. vâng thì và nó sẽ không bị chết nó không vâng. bị thối thân nói chung là dùng cái phân phoenix này là theo như chúng em à, thấy là tốt và, vâng. và vâng, kể cả cho lúa và cho màu cho lúa cho màu cũng vâng. tốt lúa vì vâng. là vừa rồi em có một cái diện là lúa Ủa năm nay miếng đây này lúc làm cũng không nhả Vâng. Thế là em cũng có vào nhà anh nên lấy hai gói. Vâng. Em đãi cho hai sàng. Vâng. Thế em thấy là nó cũng có sự thay đổi là rất rất là nhanh. Thế là nó phát triển lên ngay được vâng, à? đấy, đúng em. Tức là nó kiểu vàng lùn, không lên được. Đúng không? Ấy o đấy, xong bắt mình ờ, bón Thế ờ, là phân nó cũng như là bị vàng vàng lùn đấy Vâng. Thế là em em vào em đi lấy hai gói phân Philip ở trong nhà anh Tốn, em vào em đãi. Với lại em lấy thêm hai yến phân ờ, lâm lâm thao. Vâng. Em bãi là em cũng thấy sự thay đổi là rất, rất nhanh. Vâng. Vậy là các bạn ơi, những cái lúa mà nó bị vàng lùn, nó bị áy o hoặc là nó bị ờ, vàng lá nghẹt rễ mà chúng ta tự xử lý bằng thuốc bảo vệ thực vật không hết thì chúng ta phải nghĩ ngay đến phân silic đúng không? À, một là các bạn có thể dùng túi 5 cân để rắc, hai là mình có thể dùng túi 300 g. Và khi mà lúa còn uh, còn non thì mình có thể dùng một túi hòa với tỷ lệ là 100 lít nước để tưới cho lúa hoặc phun cho lúa thì cây lúa nó vươn lên rất mạnh. Nõn mới nó tòi ra nó vươn lên rất mạnh và cái rễ nó phát triển bộ rễ mạnh và nó không còn bị ấy o nữa vâng à, cảm ơn chị ạ ờ, để sang phỏng vấn một bác này ạ vâng à, vâng thưa chị là à, chị nhận xét là về cái khoai ở đây thì như nào mẫu mã khoai dùng phân silic như nào nói trước là ừ, tôi thì tôi hướng rồng lúc rồng thôi thì tôi không bón vâng. có một năm là tôi bón tôi trồng xong rồi thì ờ, có một ruộng tôi quên tôi không trồng vào tôi bón thì nó không bằng được lúc mình trồng thế ạ vâng. trồng mình trồng nó vừa cứng cây và vâng. nó ống cây mà nó cứng cây nó là là cây chứ nó không có dài cây lên à cây vâng. nó cứ vừa vừa cây thôi vâng. không dài cây mã lên. đẹp mã đẹp đủ to đủ to vâng và tỷ lệ sai thì bà đánh giá thế nào như năm năm nay thì nó là do ảnh hưởng tới cái, cái, cái lỏ cây đấy là thời tiết đấy vâng, thì giờ nó kém hơn nhưng mà năm ngoái là của tôi đấy là cái ruộng đấy một xào hơi đông của tôi lên kia đây này. Ờ, Ở một xào được hơn bảy Hơn bảy tạ. Dạ, đó là mình đấy là mình trồng là đấy là tôi trồng trồng thưa đấy nếu mà trồng dạ. dày là mình phải dạ. Vâng. Và vâng. khoai đều đẹp, mã đẹp nó không ai chê khi mà mình thuốc để cân cho người ta người ta không chê được. Chỉ vâng là dạ. vâng. Thế mọi năm mà chưa có phân Finic thì thì dùng thì các bác có phải vất vả nhiều không? nếu mình chưa có công viên lít thì tôi cũng chỉ có trồng lâm lâm Thao như lại trước kia là có gọi là cái con gà nước thì mình cũng thôi thì ta đại lý đâu có cái gì thì mình cũng thử nghiệm mình làm xem vâng thế nhưng mà đến mình có cái phân đấy thì tôi cũng tắm tắm cũng như tôi thử nghiệm là cái là món là cân bằng mình chặt vâng, vâng tức là mình mình tức, chồng mình đưa phân silic vào tức là chị ấy là ý nói của chị ấy là một lúc bón lót ấy đã ban vâng đầu ấy là chồng ấy là vâng, cho luôn vào thì tốt hơn là mình khi là mà xúc xới mình cho vào vâng, đúng không bón là mình bón cái lân kia thôi vâng cái lân nhật còn cái kali ừ. vâng nhưng mà so với ngày xưa mình chưa dùng phân silic thì dùng phân silic nó có lợi ích hơn nhiều ạ hơn nhiều chứ vâng vâng lại ừ, nó an toàn cái là mã là đẹp mã đẹp tôi trồng chưa năm nào cũng thế tức là từ khi dùng con silic thì chưa bao giờ bị ẻ phải không vâng vâng bác có thể to vâng bác thể vừa nói vừa khóc để cho bà con xem ạ vâng. Vâng. bác nhận xét về cái dây của à, cái đất của nó thế nào cái đất dùng phân silic thì thế nào nó sốt đất nó sốt đất à? Vâng. vâng. Sốt nó làm cho tơi đất Đấy, tơi đất cho nên là cuốc cũng rất là dễ các bạn ạ. Vâng. Đấy. Đấy. Đấy. Đấy. Đấy. Đấy. Đấy. Đấy. Ờ. Và cái um, uh, thân của nó thì nó cứng cây, nó cứng cây. Vâng, nó ong ong nó cứng cây đó. Chứ nó không dài mà nó làm ngả ra đâu. Vâng, đấy. Nó không vươn dài ra mà nó đổ cành càng đâu, nó cứ ong ong cây nó là đẹp lắm. Vâng. chung là mình cứ nhìn cái dọc khoai là đã ra khoai rồi. À, vâng, vâng. Cứ nhìn dọc khoai là đã ra khoai. Vâng. Thế thì những người buôn khoai chỉ cần nhìn dọc khoai người ta đã biết rồi, người ta vâng, đã biết rồi đấy. Vâng, người ta ngắm người ta biết rồi đấy vàng thì ừ, ta cũng là cũng là chuyên môn rồi vàng đúng không đấy tức là cái thân của nó đây rồi em mượn em mượn cái thân kia đây. đây các bạn này đây cái thân của nó vừa phải thôi nó không tốt quá nó không tốt quá nhưng mà dùng phân thường thì nó phải tốt cấp dễ thế này vâng, nếu mình cho nhiều đạn nó vươn cao lên mà nó nhiều cây nhiều và vâng. mình dùng cái đấy nó ít cây thôi và vâng, cái dùng cái này nó ít cây thôi nó chỉ hai ba cây thôi nhưng mà nó mập vâng ngắn óng óng nó óng cây và vâng. cây nó cứng thì nó chắc như đá các bạn này tại thời điểm này này đây này chắc như đá như thế này này thì nó sẽ hạn chế được những cái chất héo và hạn chế được cả cái sương mai nữa đúng không ạ? Ở cái bộ rễ này tại thời điểm thu hoạch này nhưng mà rễ vẫn còn tốt như thế này, rễ vẫn đẹp như này đây các bạn này, đây rễ này, đấy chiếu gần vào đây ạ, cho vào hai đi đấy dễ vẫn đẹp như thế này và cây của nó đây các bạn này lá của nó đây lá nó thì cứ màu vàng lá gừng vâng, thế này nó chỉ thế thôi vâng nó cứ ngà ngà thế nó không, không xanh biếc đâu vâng không xanh biếc cái vâng. của vẫn đẹp này vâng, vâng. đúng rồi đây rễ nó vẫn trắng ngán vẫn trắng ngán như thế này đây các bạn này đấy rễ nó như thế này thì đương nhiên nó mới lấy được nhiều dinh dưỡng nó mới đưa củ và thưa chị Lê Thị Tùy thì nếu như khoai này để thêm 5 ngày nữa thì có to hơn nhiều không ạ? To hơn chị Vâng. Nhưng mà về điều kiện là Tết đến nơi rồi. Vâng. Vì dịch bệnh đang thì các cháu nó nghỉ học, tôi không có thể để thêm một cái kém ngày chủ nhật thì rõ. Vâng. Nếu để tuần sau thì nó có thể là lại quá ngày vì là đến ngày hết Tết rồi. À. Nếu mà còn à, thời gian quá ngày là quá ngày là giáp Tết thôi. Vâng, giáp Chứ Tết. Chứ không phải là quá ngày mới khoai. Vâng. Đấy là Tại vì khoai vâng. này vẫn chưa đủ ngày. Đấy, đúng không ạ? Ừ, khoai này còn thiếu 5 vâng. ngày nữa 5, phải 5 5 6 ngày nữa thì 5 6 ngày dạ. nữa. Vâng. Nếu mà 5 6 ngày nữa thì mình có khi lại được thêm vài tạ nữa nhỉ? Vâng ạ. Vâng. vâng. Nhưng mà hiện mức nay... độ cây như này là vẫn để được mà. Vâng, đúng rồi. Cây em ra dỡ sáng mà vẫn tiếp đấy. Vẫn tiếc à? Vâng, dỡ là vẫn tiếc. Vâng. Nhưng mà không không không cho phép để nữa. Vâng. Là thời gian nó hết rồi. Vâng. Hết đến nơi rồi. Cái đằng các cháu phải phải trông các cháu vì nó nghỉ học rồi. Vâng. Rồi. Vâng. Năm nay là cháu nó đi học rồi là là là phải trông cháu. Nhưng mà mai là lại không, không có người dỡ. Đấy, hôm nay chủ nhật lại cũng có người dỡ họ nữa vâng. cái dỡ họ <laughs> vâng. đây cây nó đấy, cứ vừa cây. phải nó cứ răn rắn cây như này các bạn này đây chiếu ờ, gần vào đây nhá đây cây như này thôi các bạn này mỗi khóm nó cũng chỉ được ba bốn cây thôi nhưng mà cây nó rất to như này và nó chắc này này nó chắc như đá như này này nếu mà dùng đạm nhiều vâng. thì cái cây của nó nó như vâng. nào cây nó sẽ dài nó cây nó nhỏ hơn nó dài ra nhưng nó xanh đen ra ấy à thì nó rủ xuống rẫm thì có khả năng là chuột nó giúp và là sâu bệnh nhiều à nó dập dọc với cả gió nếu mà gió thì nó nó quật à, nó quật đúng rồi. là nó lay gốc thối thân nhiều thối thân Đấy, vâng, thối nó lay gốc vâng. cho nên là gió nó quật nó lay gốc cho nên sẽ bị thối thân vâng. thì chắc và... là nó cũng hay bị như thế là nó thối cái cái lấm của dễ mới lở của dễ nhiều đúng không đấy cái đấy thì nó nhiều vâng vâng thế nên năm nay em là quyết định phong dòng nhiều đạm vâng không dòng nhiều đạm mà dọc ít đạm thôi vâng dùng vâng. ít đạm thôi thì vâng, để cho nó vâng để cho cây nó vừa phải cái cây lúc mà em xúc thật hai nó đã phải xít như này rồi đấy đấy nhưng bắt đầu đến hết là hai xong một có củ cái bắt đầu là nó cứ cầm cây như thế thôi vâng cây nó cứ cầm đều như này chứ không tốt lên cây nữa vâng. nhưng mà cây nó lại giữ được cây vâng ừ. nó không thấy chết mà nó không vàng không gì hết nó bền cây nó bền cây vâng. màu nó, nó cây. không xanh quá mà nó không đỏ nó vâng. vừa vừa cây vâng. cái mới đầu thì tưởng tốt quá bảo, ông mà là nó tưởng tốt quá thế nhưng mà nó lại đọc cái thời tiết chị vâng. thời tiết nó ủng hộ mình là nó không mưa mấy vâng. nó chỉ mưa cái đợt đầu thôi vâng. cái ruộng này là nhà em đợt đầu mưa là em chưa trồng đâu đấy vâng ruộng này là mình trồng là lúc mưa nhiều là mưa mình không trồng là, là em chưa trồng vâng. mưa xong em mới trồng chứ còn những ruộng kia thì là mình trồng xong mưa còn đói không tới được ấy vâng. ruộng này thì em lại tới được kịp thời thì đất nó đẹp đất nó tươi thì cái nhà chị cũng như cả ruộng em có cây nào bị chết vâng đó là không không có cây nào bị chết. ở đây không không, có cây nào không bị chết vâng, không không nào chết kể cả cái ruộng cũng như kia đấy cái chỗ chỗ này cũng chỗ kia cũng đấy lúc nãy là ướt là nhà em dỡ trước để cho người ta nhặt cho nó vâng thế thì mọi năm mà chưa có phân xịt thì có bị chết héo nhiều không ạ cũng có năm thì có năm năm đầu tiên em trồng là cũng bị bị, bị cái xanh mất năm dọn chết âu tây chứ tôi chẳng vâng. cho cho quá chết đấy sau vâng. có thể đi bới tầm vâng. nhưng mà ba của năm nay là em không phải chết nữa nhưng mà mọi năm mà chưa có phân silic thì cái đất của mình thế nào đi dỡ khoai thì nó ra sao đất đây thì nó nó ừ, những năm đầu thì xấu lắm chị ạ và đây có tà dề nó họ năm thì bảo là thôi ruộng này chị bỏ cái dòng thì nhưng mà em tiếc em vẫn cứ dòng đấy năm nay thế năm nay là ừ, tôi cũng chưa mở cái cục ruộng này thì đất chứ ờ, dạ, dạ, dạ, đang lên mình cho Tiếp ý, lại vào là dòng. Vâng. Dòng phơi là nó phơi. Vâng. có có có cái chương trình phơi. Phơi phơi Vâng. Vâng thưa chị là ừ, chúng tôi thường nghe bà con phản nàn là bị chuột bới khoai. Vâng và hoặc là khoai củ xanh vâng. nhưng mà ở đây hoàn toàn không thấy khoai củ xanh không bị chuột bới vâng. thì uh, bà đánh giá là cái cái khoai này thì nó nó nó đẻ củ nó thế nào củ nó có tập trung ở gốc hay là củ nó vươn xa ra nó có vươn xa đấy chị ạ nhưng mà tập trung dưới ở dưới gốc nhiều đi. Ừ, cái lúc mình dòng đi. mình dòng là mình dòng cái phân này là nó nó ăn sâu xuống vâng nó ăn sâu xuống là nó không ăn lên à. không ăn lên thì nó không xanh chị ạ vâng chứ còn cũng phải xúc đạt hai một ít thôi vâng là mình xới ờ, xới xới máy rồi như thế này đấy. đây đây các bạn này đây này tức là khoai nó tập trung ở ngay cái phần gốc này đấy thử dùng dưới này chứ không dùng... có bên trên này đúng rồi nó nó tập trung ngay ở gốc và nó ăn phần sâu đấy. Vâng. còn nếu như dùng phân thường thì thường là cái tia củ nó rất là dài vâng. cho nên là nó ăn ra ngoài luống cho nên vâng. hay bị vâng. chuột mới vâng. vâng hay chuyện bột chuột mới quay hay bị củ xanh nhưng mà dùng phân ở đây thì đây các bạn này củ nó ngay vâng. tại gốc đây nó chỉ tập trung quanh xung quanh gốc này thôi là rồng rồng ít đạm thôi nếu mà rồng nhiều thì nó nó sẽ tỏa hai bên nó kín ở đây chị này nếu vâng. muốn len vào cột trũng sâu nó cũng khó ấy. à, là chuột nó rút được vào vâng nhưng thì... mà ờ, mình ờ, của mình nó chỉ là đến đến mức độ đến rãng vào đó thôi đấy chị nhá vâng đúng nó rồi chỉ là đúng đây chiếu rãng vào nó thôi còn rãng vẫn là mình vẫn ở nguyên à vâng thì chuột nó sẽ không vào được vâng thì ờ, thưa các bạn là đây cũng là một bí quyết để cho bà con trồng khoai cho nó đỡ bị uh, thối thân uh, thối thân rồi thì ờ, chết héo cũng như là hạn chế được những cái uh, um, bị uh, cái chuột chuột uh, đào, chuột bới cũng như là khoai củ xanh thì chúng ta lên dùng cái phân bón Silic Tân Phát Bắc Giang để và chúng ta giảm cái lượng đạm đi tức là chúng ta dùng một cái lượng đạm vừa không dùng nhiều chỉ dùng độ khoảng độ uh, 5-7 cân thôi và cái lượng NPK thì các bạn cũng giảm đi một nửa nếu như ở chân đất loại một đất tốt còn những chân đất loại 3 thì đạm nân thì uh, ờ, NPK các bạn nó phải tăng lên. Vâng đây các bạn này. Đây anh nhìn đây đây, đây khỏe cây bốn nhánh. Đây này, cây Thích không? Cây chỉ có bốn nhánh. Đây cây này năm nhánh. Tỉa có năm nhánh ấy, chị, chỉ đứng lên, chị đứng. Đây đây năm nhánh đây các vâng. bạn này. Năm nhánh. Năm nhánh đây. Nhưng mà khoai nó tập trung ở ngay phần củ này. Ngay ngay quanh gốc này. Đấy, ngay quanh gốc này. Đây. Đây nhá để chúng tôi bới này. Vâng, để chúng tôi bới nhá mới này đây của nó nhiều đây chị chị nhặt ra đây cho em đấy năm củ này, 5 củ này. 9 củ, 10 củ 11 củ đây, 11 củ này, 12 củ 13 củ đấy. Bới nữa lên ạ à. Bới nữa lên đi Đấy, đấy, đấy. tập trung thế đâu Vâng, đấy, nó tập trung ngay ở phần gốc đấy. thôi đấy, 13 củ một khối 13 củ Đấy, đấy Củ tương đối đều 14 củ 14 củ 14 củ Mà củ tương đối đều Như thế này thì chỉ có hai củ, hai ờ, củ giống hai củ giống thôi ừ. hai củ này là để làm giống cũng không phải bỏ đi đâu cái gì vâng. và chỗ này là cân được dạ, hết cân được hết mà vâng đấy mà khoai mẫu mã rất đẹp đấy có khả năng không được nhưng đây từ à. củ hai bốn sáu tám mười củ là cân vâng. được còn ba củ này là để giống ba củ này để làm giống vâng. đấy vâng mời các bạn đến với ruộng khoai của nhà bà Lê Thị Tùy dùng phân bón ờ, Silic Tân Phát Bắc Giang và với diện tích là hai sào Bắc Bộ, hai sào rưỡi Bắc Bộ bằng sấp xỉ 1 ngàn mét vuông và ở đây là trên ở địa chỉ là thôn Vĩnh Thế, xã Đại Xuân, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh và ở trong cái vụ khoai màu đông năm 2020 này lúc này là đang thu hoạch khoai đấy ạ và ở đây bà Tùy đã dùng phân bón xịt tích Tân Phát Bắc Giang là 5 cân 5 cân cái loại 5 cân loại rắc một sào cộng với cái túi 300 g là <laughs> tới một lần. À, vâng ừ, ừ. vâng thưa ông Vượng là nguyên là tri hội trưởng hội nông dân của thôn Vĩnh Thế xã Đại Xuân. À, ông ừ, dự đoán cái ruộng khoai này được khoảng bao nhiêu tạ? Nói chung cái tầm này thì cũng 7 8 tạ rồi lên chứ không kém đâu. 7 8 tạ là 7 8 tạ củ, lên đấy. củ to chứ ạ? À? củ nói chung là củ to đấy Chứ bán được cái gì đấy bán được đây này vâng thực tế như thế này con cho con nó cũng so về không phải đây có thế này này vâng đấy là cho nó bán còn những con củ này thì tính gì vâng. vâng đúng không vâng đây là những củ này là bán được cái này đúng không đúng rồi đây là củ bán được thì nó bán được bảy năm vâng. tạ đấy không biết đâu vâng. củ này thì tính gì đạp củ khoai này sáu tạ đấy tầm đấy ừ, non đầu ừ, tiên nhưng với khối lượng của nó thế này cơ mà nếu mà cái loại ra thì không đáng bao nhiêu nhỉ rồi loại ra không đáng bao nhiêu đâu đây vài củ đây nhỉ ừ đây đây loại loại đây loại đây này đây loại đây đây là loại <coughs> Đấy. đúng không? Nếu mà cả loại thì được bao nhiêu ạ? Cả bao loại đâu... thì là em được 9 tạ, nọ là 9 tạ. À 9 tạ tám tạ, 8 tạ bán và một tạ khoai con. Loại tạ dạ, giống mang về. Thế ạ? À? Vâng. Đây, đây, cái khoai này. con này cũng để làm giống chưa ạ? Vâng ạ. Đây khoai con làm giống cái que con để làm giống. Loại là, là loại này để làm giống nhưng không phải là loại là không phải loại bò đâu, loại loại giống đấy. Loại loại chỉ để giống các bạn. Đấy, trong phải là loại để loại ờ, làm giống nhưng không phải loại bò đâu. Đây. Đây này giống này. Vâng. Cái giống này thì Đấy. Vâng uh, thưa thương vượng là cái khoai tây mà dùng phân silic để giống thì thì nó thế nào? Nói chung là khoai này đảm bảo bầu sáng mã nó làm nay mai nay mai mầm nó mập mà. Đứng đây. Vâng. Đấy. Để nó có bị ờ, thối nhiều không ạ? Không, nói chung đã đã loại đã vâng. nhặt như này là, là để cho 100 cây đẹp. Vâng. Thối chúng tôi loại hết. Đây là toàn sẽ đây. nhà là châu Á đấy, to giống đấy. Đây là nhà lấy mấy cháu chị em không bán ra đấy. Nói chung vâng. là quay giống này là vâng. đẹp rồi. Đây Để chúng tôi đây là trắng. Nó không lên mình để nó củ này cơ mà. Vâng. Đấy đấy tức là nếu mà giống như thế này thì mình có phải cắt làm đôi không hay mình để nguyên không nói chung là để nguyên để nguyên đấy vâng. thế rồi như con những củ này này à, những củ này mà tôi cũng bán luôn để để cắt đôi mà không là để nguyên này à. đấy những này để nguyên này vâng. đấy nói chung là cũng để giống là đẹp rồi trong này toàn để giống mà vâng. trừ trường hợp nó bé quá thì nữa nói thì một như vườn này bọn tôi vứt này à, đấy là những nhưng cái bé này thì bé chắc... quá thì cũng là để để phụ thôi nhưng còn chủ yếu những loại này. Vâng. Còn là loại này. Vâng. vâng. Đấy. Còn đây là bán được hết mà. Vâng, à. Đấy đây vâng. đây số bồ đây nói chung là cũng Và vâng, hiện nay thì giá khoai đang bán ở ở giá bao nhiêu ạ? Dạ giá khoai giờ đang bán ở giá hôm bao nhiêu? Hôm qua thì bảo thế nhưng hôm nay thấy bảo đắt lên thì em không biết là là hôm, hôm qua thì bảo bao nhiêu ạ? <laughs> thấy bảo 13 đấy ạ. 13 000 cân. Vâng. Nó bán lẻ nó 20 mà. Đấy, 20 21 không mà. 18 um, ấy chứ cả à? vâng một cái ừ. em không đi bán được cái đây như bán này bán mà... đây này người ta cân là 13 mười mấy đây này đấy, đúng rồi đi bán là phải được còn bán lẻ này không nói bán lẻ vâng. Hơn, nhưng mà vâng. nhà em đây. không có người đi bán vâng, vâng. vì số lượng nó nhiều này không đi bán được vì nhà còn có cháu bé cụ già ấy Vâng, cụ già nhà khoai có nhà là... được. Vâng. Và với cái diện tích khoai như này thì bà có hài lòng về phân silic không? Vâng ạ. Em ờ, rất là hài lòng về phân silic của các ờ, chị đấy ạ. Vâng. Vâng. Cháu Quốc đi đấy đấy cháu con trai lớn này nghỉ học và nghỉ làm vâng. đại quốc đấy. vâng đất vâng. bây giờ nhận đất của nó cũng đẹp đấy. vâng đất chứ nếu mà lúc đầu mà tôi được tia ấy thì là đất nó xấu lắm thế à? rất xấu lắm rồi thôi cứ mình cứ làm dần thôi mình làm dần cải tạo dần thôi vâng. chứ những năm nay là không có cả phân chuồng đâu thế à? hai năm nay là không có phân chuồng chị ạ vâng. là không chăn nuôi nữa trước đây tôi còn chăn nuôi lợn nhiều ấy thì cũng có phân chuồng nhưng mà vâng. từ bây giờ là không đấy mấy củ này là các cân hết này. đấy cân hết ạ vâng. vâng. nó không có gạt nó cân hết chỉ có là cái vâng. này mà tính trung bình mỗi vâng. khóm mỗi khóm trung bình là được bao nhiêu ạ như này thì có bao nhiêu dạ cũng có khóm được cân cũng có khóm hơn nhưng cũng khóm không được chẳng hạn như thế à? vâng. vâng vâng nhưng mà trung trung bình có khả năng cân tại vì cây nào cũng có, nhiều củ lắm cây nào cũng nhiều củ mà vâng có cây nó chỉ một củ đã nửa cân rồi ý. nó vài vâng. củ nữa là cũng được một cân mà vài củ nhỏ nhỏ là được một cân đúng rồi đấy những cây như củ như kia nó phải bốn năm lạng rồi ý. chẳng hạn như thế bốn nhưng mà cũng có khóm có khi về tới được ờ, khoảng cân rưỡi có khóm thì được ờ, chín lạng nó phải được độ cân hai cân ba chẳng hạn vâng có cây nó sai đến độ tám chín củ nhưng vẫn lấy được gần như hết vâng chỉ còn được một củ chẳng hạn giống thôi vâng đúng cái làm này à? vâng nó cứ lên cái dụng khoai nó nhìn lên đầu tiên mà mình thấy trắng nếu lên nó không là gì nó không trắng được vâng ở đây bà đánh giá về tỷ lệ chết héo thế nào chết héo thì nhà em không không không có có em từ trước em làm không có chết héo thực sự đấy nếu mà dùng quân đường thì có bị chết héo không ạ? Dùng quân đường thì có bị chết héo không ạ? Năm nay là thật nhiều người có bảo sang năm dòng dòng họ nhưng mà em không khiến ai dòng họ thì hai vợ chồng dòng. À, à? <laughs> vâng. Không khiến người dòng họ vì dòng họ tập nhau lắm chị ạ. Thế à? Vâng. Thế ra dòng mình học hỏi kinh nghiệm nhưng mà em bảo là không, là tôi thì hai vợ chồng dòng vâng. dòng được đâu dòng được đâu mướn mướn vâng. mưa mướn vun mướn vun sao không không dòng không sới được thì đây chỉ dòng cái ruộng này đúng mất có đến chiều 3 giờ chiều là xong hết yeah. sáng ra đến tành rưỡi. vâng một ngàn mét vuông vâng và... em chỉ dòng buổi sáng là xong vâng cái này rất là đẹp các bạn ạ đấy thế bà um, nếu như các bạn ờ, muốn mua khoai thì chắc là cũng không có đúng không? <laughs> Tại vì mình bán buôn hết rồi phải không ạ? Vâng. Các vâng. bà có thể cho biết số điện thoại của mình ạ? mình có thể cho biết số điện thoại và có thể nói họ tên như địa chỉ và vâng. số điện thoại và vâng. Nói đi Em em không nhớ địa số lắm nhưng phải sao? À số điện thoại không nhớ à? nói về họ tên. Họ tên vâng. địa chỉ thôi. Em là Lê Thị Tùy ạ. Vâng. Ở ừ, à, Thế Đại Xuân Vũ bà Bắc Ninh. Vâng ạ. Vâng. vâng. Và bà có hài lòng với phân bón silic vâng, tân của chúng tôi Em rất hài lòng phân bón này ạ. Vâng. Bà đã dùng được vâng. mấy năm rồi ạ? Em dùng được 3 năm ạ. Vâng, vâng, vâng, cảm ơn bà và kính chúc và năm nay thì ờ, tức là hôm nọ từ trước đến giờ là mình thu được mấy chục triệu rồi ạ à? em ờ, được 5 xào ừ, ba thước thì em được 35 triệu 5 xào ba thước được 35 vâng, triệu rồi vâng, 35 vâng. triệu rồi vâng. chúc mừng bà vâng, vâng. chúc ờ, mừng bà để sang năm sau mình có thể nhân diện tích ra được nhiều hơn nữa vâng ạ. và các bạn ơi, nếu như các bạn thấy rằng video của chúng tôi hữu ích thì các bạn hãy like uh, hãy like share để chia sẻ với mọi người dân để chúng tôi mong muốn rằng mọi người dân đều dùng phân Silic để có được những cái khoai chất lượng cao cũng như là chất lượng cao và năng suất cao như thế này à, và mọi thắc mắc thì các bạn hãy để lại ở phần bình luận chúng tôi sẽ giải đáp các thắc mắc của các bạn à, về kỹ thuật trồng khoai cũng như là cái à, chăm sóc khoai như thế nào để tạo ra cái năng suất chất lượng cao và mọi liên hệ thắc mắc thì các bạn hãy liên hệ với tôi là Thanh Tân số điện thoại của tôi là 0904 007 66 hoặc 0914 618 969 để được cập nhật những thông tin mới nhất thì các bạn hãy nhanh tay đăng ký nhé và à, hẹn gặp lại các bạn vào những clip tiếp theo